đường về nhà họ u liêu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngửi con đấy sao chẳng thấy một bài nhạc nhìn nhìn cho ta mọi niềm còn lại với khúc hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa em bước đi thầm vội vàng em quên đi câu đường về nhà hoa ô liu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy quan tâm yêu thương không như xưa cảm giác mách bạn đã thay đổi